à, mẹ thương ờ, cháu ngoại nhiều hơn vậy đó con mình nó nói thì nói ời ơi bà nội thì tại cái tật bà nội vậy thôi chứ bà nội cũng thương mà thì mình cũng thấy vậy thôi mình là dâu thì mình phải à, mình nghĩ lại cho mẹ chút xíu thì ờ, con ruột lúc nào thì cũng phải hơn con dâu xí mình thấy vậy thì mình cũng hơi tuổi <laughs> tuổi với nhiều khi nói trong nhà mà dạ à tôi ờ, xin chào chú quyền linh dạ. chào cô lê lộc dạ. chào quý vị khán giả à, xin giới thiệu tôi là lê thị sinh à, 72 tuổi quê ở vĩnh long <laughs> giáo viên về hưu à, à, đây là con dâu à, thứ hai của tôi dạ em xin chào anh Huyền Linh à, chị dạ, em đây là Lộc à, em tên là Phan Thị Thu Yến hôm nay em 42 tuổi không biết là cô làm dâu của bà bao lâu cô hả dạ 17 năm wow, à có một bé rồi cô nhớ là cái này 17 năm trước á nha dạ. là con trai cô à, giới thiệu cô dâu tương lai nè cô còn yeah. Dạ. nhớ không còn nhớ chứ dạ. hồi à, hồi đó hai đứa nó học chung đại học mà không biết năm thứ mấy rồi tụi nó quen nhau tôi cũng quên rồi lâu quá tôi cũng quên dạ. tôi lựa dâu phải cho đậm thắm con gái tôi nói con gái thì phải đậm thắm chứ đàn bạn gái mà lách chết lên tranh tôi không có chịu cái tôi nói con tôi vậy đó cái nó dắt nhỏ này về nè lần đầu tiên về chơi thì tôi cũng à, thấy nó cũng dễ thương hiền à, mà lại à, nó ít nói lắm dạ. đầm thấm lắm cái tôi chịu tôi nói ơi, tôi nói ở ờ, đứa này dạ. được cái rồi cho nó quen luôn à tức là chứ không có cản trở gì hết nhưng mà lúc mà ông xã của à, tương lai của em mà nói dẫn về nhà nói má có khó này kia có nói không à, anh thì nói là mẹ dễ vui vẻ nhưng cần phải đầm thấm ừ, tôi thì dễ tánh tình ví dụ nói chuyện đồ bình bình dân lắm tôi không có mắc lỗi không phải hết trơn á dễ lắm đừng có hỗn được rồi à dạ. dạ. còn dở giỏi thì tự nó làm nó ăn mình đâu có nuôi nó hoài mà mình sợ dạ. dạ. dạ. nhưng mà cái lần đầu tiên cô gặp bà cô cô có ấn tượng điều gì không cô à, <laughs> thấy mẹ giống như là anh nói là mẹ hiền thì thấy mẹ hiền vui vẻ dạ những ngày đầu mình ở với nhau có điểm nào mà mình hợp nhau không cô ví dụ như là khi mà mình mới về làm dâu thì mình cũng sợ lắm dạ. <laughs> à, nấu ăn thì mẹ cũng giờ mẹ chỉ thì dạ. mình cũng ờ, học hỏi theo mẹ dạy à, cái đó làm à, ờ, nấu như vậy như vậy thì mình cũng phải cố gắng mình nhớ mình để mình làm dạ. dạ. mẹ chồng là giáo viên chắc cũng kỹ lắm dạ kỹ thì cũng có kỹ à. <laughs> dạ mẹ ăn thì mẹ cũng không có góp ý gì chắc là nấu ăn cũng được thôi <laughs> được không à, dạ được được luôn à, nấu dạ nấu ăn cũng à, được à, hòa hợp lắm không có à, mặn lạ gì hết dạ. dạ cô thấy mình với con dâu mình hợp nhau những điều gì nhất dạ hợp là ăn uống sống bình dân với nhau con dâu tôi thấy vậy chứ nó nó hiền lành nó tiện tặng nó không có xua, xe xua như người ta dạ. thành ra nhiều khi tôi còn chuối nó nữa mà nó không làm <laughs> tôi nói à, con còn nhỏ à, hồi đi học á, thì dạ. à, khác con à, bây à, giờ con đi làm rồi có tiền vô ra rồi con cũng ăn diện rồi với người ta chứ để người ta thấy mình tệ quá người ta cười mình người ta khi dạ. dễ mình à. mà nó nói tại con vậy hả chứ nó không có như nó không ăn à, mặc như đợi bây giờ mình dân lắm có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không cô mâu thuẫn thì cũng ờ, không đến nọ dạ. không không không gọi là mâu thuẫn quá dạ. ví dụ như trong thời gian mà chị đi làm thì ờ, mẹ có lên dĩ cháo. dạ. thì ví dụ như tới giờ ăn thì mẹ ờ, hay cho cháu ăn vặt trước rồi dạ. mới cho ăn sau chị thấy chị cũng không không không dám nói dạ. chị nhắc anh nói anh là nói mẹ nhờ chồng nói giùm <laughs> dạ sao mình không nói dạ, nó nào ngay nó ít có nói lắm mà tâm sự với uh, chia sẻ rồi nó ít lắm không có nói với mẹ ờ, tôi cũng mong bữa nay tôi lên đây đặng cho nó nói nhiều hơn mẹ con tâm sự cho hiểu nhau thương nhau nhiều hơn nữa nó không dám chia sẻ dạ, đúng không đúng rồi đúng rồi ít chia sẻ lắm không sao tại sao không dám nói thật chứ nói đối diện với mẹ chồng của mình mà phải nói qua một người <laughs> khác tại vì ờ, em thì em nó ngay chắc nó ờ, sợ ngại nó sợ em cũng sợ cho nên là em nhiều khi sợ tôi buồn giận gì đó thấy cái tánh mẹ thì cũng dễ chịu nhưng mà mẹ hay hay giận giống như là hờn mát xíu thôi có gì đâu ngại có giờ mà mẹ làm điều gì cho em cảm giác là em buồn rồi em muốn khóc không à, mẹ thì cháu nào thì mẹ cũng thương con nào thì mẹ cũng thương nhưng cháu thì ờ, mẹ thương ờ, cháu ngoại nhiều hơn vậy đó con mình nó nói thì nói trời ơi bà nội thì tại cái tật bà nội vậy thôi chứ bà nội cũng thương mà thì mình cũng thấy vậy thôi mình là dâu thì mình phải uh, mình nghĩ lại cho mẹ chút xíu thì uh, con ruột lúc nào thì cũng phải hơn con dâu xí mình thấy vậy thì mình cũng hơi tuổi tuổi với nhiều khi nói trong nhà mà thấy người mẹ chồng mình thương con gái nhiều hơn dạ trong khi mình làm việc nhiều hơn mình tuổi chứ <laughs> có bao giờ em dạ chia sẻ nói thẳng với mẹ điều đó không ừ, dạ không tại vì em thì à, em ít nói em sống nội tâm nhiều hơn lâu lâu em mới về quê một lần thôi ừ cho nên là em cũng không ngại. có nói dạ hồi nay nói đi nói. cụ thể chị gì <laughs> nói thử một chuyện đi tại vì ở trên đây em có chị chị là chị chồng thì mẹ để phần cho chán hay là cho chị nhiều hơn thì mình thấy cái đó là cũng đúng nhưng mà mình cũng hơi buồn xíu thôi chứ à. <laughs> chứ, chứ chứ không gì thế 10 10 trái xoài thì bên kia 6 bên mày 4 đúng không <laughs> còn à, tôi thì tôi nghĩ khác nếu mà nói là mẹ chồng mà thương con dâu á, là như con gái ruột á, thì nói hơi xạo một chút chứ sự thật con gái ruột là 10 nhưng mà con dâu là chỉ chín là dữ lắm rồi dạ, cái đó có. là cái lẽ tất nhiên là chứ nếu mà ai nói tôi thương như à, như con gái tôi là không có có là khi nào người đó không có con gái chỉ có thằng trai không cưới dâu về là coi đứa đó như con gái ruột của mình mười đứa tại con mình rất ruột đẻ dạ, ra đúng đúng rồi có phải chinh lên một chút dạ. thì nó biết lo cho gia đình chồng con gia đình em ấm hạnh phúc là được rồi tôi mừng rồi còn con gái á, thì tôi phải đầy la đặng kia đặng nó về nhà người ta đặng cho nó đàng hoàng nó tử tế chứ để người, người, người ta giận người ta hờn cái người ta cũng phiền mình dạ coi như một qua sát dạ, lại nha dạ, đúng. ví dụ giờ có 10 trái xoài à. à đưa con dâu con ruột 6 cái con gái 6 <laughs> trái con dâu 4 cái nhưng mà la thì la con gái nhiều hơn la con dâu ít hơn có bao giờ mà con dâu làm buồn lòng cô lần nào chưa cũng có nhưng mà chuyện không xứng đáng ờ, thí dụ như tôi thì tánh tôi à, tôi muốn ý tôi tôi muốn con trai ý ừ, con gái hay dâu gì cũng vậy hết là khi có con á sanh á thì về tôi tôi nuôi tôi thầu hết trơn à <laughs> con gái dâu rồi tôi thầu hết trơn vậy mà tôi chịu dạ. dạ. nhưng con nhỏ này nó không có ở với tôi nó về xuôi thành ra tôi cũng hơi buồn vụ đó ông xã tôi ông thấy tôi buồn ông nói thôi bà đừng có buồn à, nó giàu gì mình giàu gì cũng mẹ cha mẹ chồng à, có thương nó cách mấy giờ cũng đâu bằng cha mẹ ruột nó à, thôi bà đừng buồn cái ổng nói vậy cái tôi suy nghĩ thì ổng nói đúng rồi <laughs> thành ra thôi không giờ không buồn nữa chơi đứa cháu nội hả dạ đứa cháu nội thêm đứa nữa không trời muốn thêm mà đâu dám hối nó đâu <laughs> con nhỏ kia nuôi cực quá đi con này nuôi kỹ lưỡng cực dữ lắm dạ Thúc có bao giờ gì? mà hai mẹ con ờ, tâm sự chia sẻ với nhau chỉ có hai mẹ con không không không có <laughs> ít lắm nó cũng tổ chức uh, mừng thọ 70 rồi cũng tặng quà làm tôi cảm động lắm ngay Ồ. sáng sáng mùng 1 tết luôn wow. à, vợ chồng nó ờ, đợi em nó vô cái rồi à, chúc thọ rồi cho tôi rồi à, tặng quà rồi này kia cái tôi mừng tôi muốn khóc mà nhớ lại mùng 1 cũng dám khóc ráng dần <laughs> nó bữa nay mùng 1 tụi bay làm tao khóc ờ, tao chảy nước mắt ráng dần lại à, chồng hai chồng nó đi sắm nè ừ. wow. sắm cho tôi chiếc này với cộng dây chuyền là là mừng thọ 70 tuổi á nhỏ này nó làm cho tôi được một lần tôi cũng cảm động <laughs> con lần một anh hả con lần một à, không, nghĩ. không không mới có một lần chứ còn nữa còn dài dài nữa <laughs> à. <laughs> làm lần mà cảm động dễ sợ chưa cảm động tôi tôi còn rầy nó nữa mua ổ bánh mấy trăm ngàn uổng tôi la nữa tiếc tiền không thật sự để giờ nói chuyện á anh thấy rằng em là con người rất là tình cảm dễ xúc động nhưng mà ngại chia sẻ dạ đúng không dạ rồi trong những cái cuộc mà tranh cãi giữa vợ chồng đó thì cô sẽ là người bên ai gây cãi hồi nào tôi không hay không à à tôi nghe nghe thì à, tôi rầy mà điều rầy không có con dâu nó ngay nó cũng không biết tôi rầy con tôi tôi à, à, tôi rầy à, tôi dặn thằng con tôi tôi tôi nói vợ chồng phải thượng thảo nhau đứa nào cũng vậy trai gái cũng vậy tôi cho lựa lựa cho tụi bay lựa cho đã đi vừa ý thì mẹ gả mẹ cưới mà cưới xong rồi một lần một thôi chứ ta không làm lần thứ hai mà há thằng nào mà tầm bậy tầm bạ chửi bỏ nhà đi luôn <laughs> tôi nói nó vậy đó nhưng mà có giờ nó mát dạ. cô không có chứ tôi đầy con tôi không mà tôi nói thí dụ vợ mày có nó có nói gì á thì mày bỏ mày đi đi chứ ờ, ở ở lợi gần ở lợi thì ờ, nổi nóng lên rồi nó bậy nó bạ chứ thề chứ thốt rồi, ừ. rồi ờ, kỳ lắm mang cái tội nữa nó nói nhỏ này có tật nó dai vợ con có tật hay nói là con không chịu à cái nay thì cái nào nó nói con mẹ không chịu thì đi ra à, đi bỏ đi đi đi chút rồi hãy về tao nói thì mày qua quán cà phê uống bảy ly cà phê đó ừ. uống uống đã rồi à, hết giận về chứ gì qua quán cà phê gặp cô cà phê mệt lắm <laughs> tôi gì chứ tôi ghét cái vụ lăng nhăng đàn ông có vợ con rồi mà tầm bậy tầm bạ tôi ghét lắm dạ. con tôi tôi không để yên có Hả? gì cô chửi sao <laughs> chửi chồng chửi mẹ nó chứ chửi ai bây giờ dễ thương quá à. <laughs> chửi nó chịu không nổi đâu cái nó bỏ nhà dạ. nó đi <laughs> dâu mình nói với mình <laughs> mà vợ chồng dễ thương quá em hả dạ con à, con trai cô có gửi cho Quỳ Linh lá thư nhờ đọc dùm Mẹ và bà xã yêu dấu Mẹ ơi Vợ chồng con có lỗi với mẹ nhiều lắm Hồi ba còn sống á Hay nói với tụi con Mẹ Bay là số 1 Đúng vậy Mẹ là số 1 Luôn là số 1 trong lòng tụi con Vậy mà bao năm qua Vì mưu sinh Vì con cái Mà vợ chồng con ít về quê thăm mẹ Con biết Mẹ buồn lắm Bởi vì Mẹ luôn thương Lúc vợ con sanh á Là chồng Con chiều theo ý vợ Để vợ về bên ngoại Vì vợ con ngại mẹ chồng phải phục vụ mình nhưng là con trai con biết làm như vậy là mẹ buồn lắm chúng con có lỡ làm cái gì đó cho mẹ buồn không phải với mẹ đó mong mẹ thương tụi con mà bỏ qua nguyện có kiếp sau con mong vẫn được làm con của mẹ còn vợ em đã hy sinh quá nhiều cho anh và con giờ á, thì vợ chồng mình cũng đã có căn nhà ổn định rồi em hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn em nhé anh thương bà xã nhiều lắm á bà xã à ba mất rồi mẹ anh chỉ có một mình em hãy nghĩ mình là con gái của mẹ đi quan tâm mẹ nhiều hơn nha em anh thấy em nói nhiều lắm mà sao gặp mẹ đó thì lại im ru vậy bà xã có bao giờ ông xã chia sẻ những điều này chưa ừ, dạ chưa chưa hả thằng kia nó cũng ít nói lắm hôm nay á là em đối diện với mẹ chồng đi hồi đó giờ chưa có ôm nào hồi đó chặt giờ hồi đó giờ dạ. không nói ngay không có ôm lần nào <laughs> ôm đi giờ ôm chặt vô nào dạ. ôm mẹ chồng mình cái đi chứ à, tôi thương lắm nhưng dạ. mà thương lắm nào giờ không có rầy la mắng nhiếc gì trơn á con mong mẹ được nhiều sức khỏe để cho tụi con đi làm mẹ muốn con thí dụ có điều gì cứ à, vui vẻ kể lễ cho mẹ nghe à, mẹ con mình nói chuyện rồi với nhau như là hai người bạn vậy đó cho ừ. nó vui ừ. con à, sẽ chia sẻ với mẹ nhiều hơn ừ, thương mẹ giống như mẹ ruột nói những lời ngọt ngào như thế hãy thương yêu nhiều hơn nữa em nhé dạ rồi gửi tặng một kỷ niệm của chương trình chúc cho cô mạnh khỏe và bình an bên con cháu của mình